nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát đại bi đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát đại bi nam mô đại nguyện như tăng vương bồ tát ha ha ha un sam mô ni so ha ha